Tại bệnh viện ca, ghi nhận trong 3 tháng trở lại đây, trung bình mỗi tháng có khoảng 200 người bệnh chẩn đoán ung thư dạ dày vào viện. Độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, không ít trường hợp dưới 40 tuổi, thậm chí có bệnh nhân ngoài 20 tuổi đã mắc bệnh. Một số người bệnh được phát hiện và điều trị sớm nên tỷ lệ khỏi bệnh cao. Độ tuổi của anh tương đối là trẻ, anh vẫn rất còn là may mắn vì vẫn có thể can thiệp giải quyết được cho anh khoảng 85%, thế còn khoảng 15% còn lại sẽ phụ thuộc vào cái giai đoạn bệnh của anh. Chỉ có mỗi lần ăn vào xong rồi không tiêu hóa được á, là nó lôn ra thôi. Mình cũng nghĩ bây giờ cái độ tuổi của mình đang có cái sức khỏe này thôi mình cũng cố gắng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như bệnh nhân trên. Nhiều trường hợp mắc ung thư dạ dày ở độ tuổi còn trẻ nhưng lại phát hiện bệnh muộn. Hay gặp nhất nó rơi vào độ tuổi quãng khoảng từ 45 đến 50. Thế tuy nhiên hiện nay cái tỷ lệ trẻ hóa ở, ở ờ, những người ung thư nói chung cũng như ung thư dạ dày nói riêng là đang rất là cao. Cá biệt ngay trong khoa của chúng tôi cũng có những trường hợp vào viện điều trị ở cái độ tuổi là ngoài 20 tuổi và cái đặc điểm của những cái người bệnh đó là tiến triển của bệnh rất là nhanh tại thời điểm chẩn đoán ung thư nó đã nằm ở giai đoạn 4 rồi và cái khả năng điều trị là vô cùng là hạn chế ung thư dạ dày là một trong những bệnh lý ác tính nguy hiểm Tuy nhiên triệu chứng lâm sàng của bệnh thường không đặc hiệu, do đó không ít người bệnh đã bỏ lỡ cơ hội vàng trong điều trị. Bệnh nhân bình thường ăn uống bình thường bây trở nên chán ăn hơn, người mệt mỏi hơn, có tình trạng đau bụng âm ỉ ở cái vùng trên rốn hay vùng thượng vị tuy nhiên các dấu hiệu này thường là rất là thoáng qua thế đến cái giai đoạn nó muộn hơn các dấu hiệu của biến chứng như là dấu hiệu của xuất huyết tiêu hóa nôn ra máu đi ngoài phân màu đen hoặc là bệnh có thể sờ tự sờ tới cái hạch ở trên cổ đấy gầy rút cân rất là nhanh thiếu máu nặng đấy là những cái dấu hiệu điển hình ở trong giai gọi là muộn Hiện nay, với các phương pháp điều trị hiện đại, người mắc ung thư có khả năng khỏi bệnh rất cao nếu như được phát hiện từ giai đoạn rất sớm. Các bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan với bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào của cơ thể, nên tầm soát để phát hiện và điều trị ung thư sớm.